tác dụng của dấu ngoặc kép. Dấu ngoặc kép thường để dẫn lời nói trực tiếp của nhân vật hoặc của người nào đó. Lúc này nó có thể kết hợp với dấu hai chấm. Như vậy sẽ lồng ghép một phần trong bài tập ngày hôm trước mà các con đã được học ấy. Vậy tác dụng của dấu ngoặc kép là để dẫn lời nói trực tiếp. Lời nói này có thể là trực tiếp của nhân vật hoặc của một người nào đó khi được trích dẫn người ta cũng sử dụng cách này đấy. Ví dụ nhé. Bác giám đốc gật đầu, cười, bảo em. Công việc của một diễn viên phi ngựa đánh đàn bắt đầu như thế đấy. Cháu ạ, à, cái tháp nào cũng phải xây từ mặt đất lên. Như vậy, dấu ngoặc kép lúc này để ghi lại toàn bộ lời nói của bác giám đốc. Bác giám đốc đã nói rằng Công việc của diễn viên phi ngựa đánh đàn bắt đầu như thế đấy cháu ạ. À. Cái tháp nào cũng phải được xây từ mặt đất lên. Vậy nguyên văn câu nói của bác giám đốc đã được ghi lại trong dấu ngoặc kép. Trong trường hợp này, dấu ngoặc kép sẽ kết hợp với dấu hai chấm. Ở bài trước chúng ta đã học dấu hai chấm lúc này là để báo hiệu phía sau nó là lời nói của nhân vật và lời nói đấy được hoàn toàn để trong dấu ngoặc kép. Như vậy, tác dụng thứ nhất của dấu ngoặc kép mà các con vừa tìm hiểu đó là dẫn lời nói trực tiếp của nhân vật. Tác dụng thứ hai, dấu ngoặc kép còn đánh dấu những từ ngữ được dùng với ý nghĩa đặc biệt. Đây cũng là phần thú vị trong cách nói, cách viết. Nếu sử dụng cách nói ta sẽ sử dụng cao giọng hoặc nhấn giọng hơn một chút để nhận diện được ý đặc biệt